đây hôm nay thì nói cách cái, ờ, sử dụng các cái, trải các ký hiệu vào đầu ra nhé và sẽ lấy một cái file chuẩn chuẩn là đã có ký hiệu cái, cái phần mà thầy nói cái tạo các block nói rồi đúng không đã chưa rồi đây nó này block đây sau khi mình tạo block rồi thì mình tạo file chuẩn lúc đó khi mà mình mở một tập tin mới mình muốn sử dụng nó thì mình phóng ngay thấy chưa cái chuẩn là bằng làm làm nào sau khi tạo ra một cs thì đổi thành cái luôn là gì cái chuẩn dvgt cái gì là nó ra là cái chuẩn bên nhưng mà nhớ là khi file dvgt này nó phải nằm trong cái đường dẫn nhé trong cái đường dẫn đây đường dẫn tem này nhé. thế nên nếu như tem có một file chuẩn nào của ai đấy mà mình thấy hay hoặc là mình của cơ quan sản xuất thì mình chỉ cần copy cái file đưa vào đây sau đó thì lúc khởi động nó phóng ngay được đường dẫn tem này nhé Chị. thế cái việc đầu tiên là muốn đưa cái giờ mình vẽ cái bài luôn Đây. đó cái bài tập đã bài tập đây à không bài rồi xong bài này đi à, bài này đã đó không nhỉ giờ bài này bây giờ điểm A bây giờ mình không phải gõ điểm A không mình chèn cái điểm mốc vào insert block chọn block mốc tròn điểm A là mốc tròn mốc vuông vâng, có tọa độ ừ tròn coi là mốc tròn ok thế thì có hai cách là mình bấm bỏ đây thì mình gõ tọa độ mình chèn vào đây vâng. đúng nhỉ bạn có thể tạo tọa độ bao nhiêu ừ. đi trước 501 bốn sáu hai năm hai một bốn sáu hai bốn chấm bảy bốn một chấm một đây là x x là y đấy nhỉ y là x hai ba hai một bảy năm không chấm không một năm không một năm ok nhỉ yeah. nếu mà muốn phá ra để nếu để khối thì mình, thì mình thì vẫn đẩy nguyên còn nếu mà mình không phá vỡ ra thì mình mình phá vỡ thì mình bấm vào đây dạ. phá vỡ có tác dụng gì tức là lại tách ra thành những đối tượng mình vẽ trước trang tiếp à. ok như vậy là được một điểm nhất nhỉ yeah. Rồi thì chèn tiếp điểm này, điểm rồi không thấy vì nó nằm ở cái tọa độ mà không đúng cái của mình thôi dạ. mốc tròn là mốc vuông ok nhưng bây giờ mình không bấm có tọa độ đây mà mình bấm đây thì nó hỏi là gì insert tạo độ quanh tức là điểm insert point tức là khi điểm mà cần đặt độ nó nhiêu mình gọi từ này năm bao nhiêu em trực tiếp vào bảng năm không một năm sáu ba ừ. năm không một năm sáu ba chấm chấm bảy năm bốn bảy năm bốn bảy hai ba hai một tám năm một tám năm một chấm chấm bảy hai năm bảy hai năm enter đây thì lại hỏi là gì tỷ lệ lúc nãy mình chọn tỷ lệ một tức là nếu mà mình thiết kế ký hiệu cho tỷ lệ nghìn và bây giờ mình cũng vẽ tỷ lệ nghìn thì mình lấy tỷ tỷ lệ đây là bằng một yeah. nếu mình vẽ thiết ký hiệu một một nghìn mà bây giờ lại bằng đầu hai nghìn thì giờ lấy bằng mấy nào lấy hai năm nghìn là năm trăm chia chia hai hai trăm chia năm hai trăm bằng không phẩy năm gì anh nhỉ được chưa bây giờ đây mình lấy bằng một y bằng x nó quay bằng không vậy mình được cái hai như vậy thì khách tràn lại trên cái bảng này thì nó, nó dễ chịu hơn nó nhỉ mỗi cái nó cái hay được cho xong mình vào định view này zoom extend to to nhất nó nhỉ thu nhỏ xuống vậy đây là hai cái hai cái mốc không điểm khống chế của cái bài tập kia đã được chèn bây giờ vào lớp <clears throat> lưới nối lại để chế độ là gì center tâm mình để chỗ bắt sinh đi center rồi đấy ừ. nhưng mà nếu mà để em thì nó vào đấy luôn sẽ tốt nhất là mình cứ để đây không được chọn center cái thì nó chỉ được một tính chất luôn đây này Nhật. tức là nếu mà mình đặt ngầm ngầm định nhiều tính chất mà nó gần nhau quá thì mình chỉ định ra một cái tính chất thì là ưu tiên cái tính chất này đầu tiên được chưa đấy là điểm lưới thế thì còn những cái này thì ta vẽ rồi không nhỉ giờ mình vẽ điểm 1, điểm 2, 3 thì sẽ nhắc lại là cái đầu tiên ta gì ta định nghĩa trục độ use object không nhỉ chỉ vào đây đâu gần đâu thì vẽ đấy bấm đây không nhỉ xoay trục tọa độ giờ mình vào lớp gì lớp đường vẽ đường đây là bao nhiêu điểm một này đây 77 mét cái này thì dạy rồi đó đúng rồi chấm bao nhiêu 162 162 nhỏ hơn ship nhỏ hơn nhỉ bao nhiêu này 15 15 độ chữ D 15 là chữ D rồi là chữ 21 phút phút dấu phẩy 19,2 19,2 19 nhé giây enter như vậy được điểm thứ nhất điểm thứ hai 69 phẩy 61 8 chấm 618 618 nhỏ hơn 56 d 56 độ 21 phẩy 21 phút 15 giờ 6 15 giờ 6 chấm 6 giây đó điểm thứ hai điểm thứ ba 45 phẩy 45 chấm 61 có 5.617 67 nhỏ hơn 90 đi 90 độ 15 phút 15 phút 45 phần trăm lần trăm tăng tám enter như vậy là được điểm nhất đúng không thế rồi cái bài đấy là bài giờ mình nối sang cái bài bên này nữa Đây rồi bài vẽ rồi đó nhỉ và dạ, nối trong bài này là bây giờ mình vẽ điểm 4 5 6 7 thì là điểm từ ngay B dị hướng A đây là B nhỉ B dị hướng A thì mình định nghĩa trục ngược trở lại này thì nói chưa object ngược trở lại chọn chọn là cái điểm nó chạm máy mà ấn gần hơn. gần cái điểm chạm máy thì nhận điểm máy cái bên này gọi tiếp bên là điểm tiếp là điểm bao nhiêu 28,28.165 hỗ trợ phải đính nghĩa lại ừ nó có phải chuyển về trục luôn không hay là đấy, chuyển sau không không phải nó lại chuyển từ chuyển trục lên rồi đấy nha, hai trăm ba mươi độ hai trăm ba mươi độ mười tám phút mười tám phút ba chín chấm hai ba mươi chín chấm hai giây được điểm hai điểm thứ tư điểm năm bốn tám bốn tám chấm tám chín tám bốn tám chấm em được mỗi lại đổi về trong như ờ, đầu không tiếp 134.115 311 độ 38 phút 9.4 giây đấy như vậy này phải vẽ được cái đường này rồi đó bây giờ quan trọng thầy muốn đưa lên để thầy nói cái cách vẽ cái cột điện này thầy nói chưa nhỉ cột điện là vẽ cái tín hiệu cột điện rồi không bây giờ chuyển cột điện lên chưa nha đây là điểm mấy đây đây là điểm số điểm, điểm. số 2 nha điểm số 3 giờ mình chuyển về cái trục tọa độ quốc tế này quân nhỉ thế bây giờ mình mới dùng bài toán giao hội cạnh để mình xác định đây nhá em nhìn thấy là đây là điểm điểm là xác định trước này ba điểm 3 là biết rồi đúng không 3 đến 9 3 đến 3 đến 9 8 đến 9 là điểm điểm là trước 2 đến 9 2 đến 9 và 3 đến 9 như vậy <clears throat> điểm 2 điểm 3 có đầu như là sẽ đề 9 sẽ xác định được bằng cái là 2 đến 9 muốn thế thì mình vẽ cái vòng tròn từ điểm 2 điểm 2 đây đúng không 9 bao nhiêu 2 đến 9 là 5.626 5 m 6 26 được chưa rồi tiếp tục là ờ, điểm gì 3 trên 9 là 3 tại điểm 3 vẽ vẽ ừ. tròn tâm tại điểm 3 đúng không 41,2 41.227 227 như vậy đây chính là điểm đấy điểm 9 đúng nhỉ giờ tiếp tục này từ 3 đến 3 đến 8 3 8 ở đây 3 3.586 3.586 rồi là gì từ điểm 9 9 là điểm này intersection giao tuyến gì đúng không đây gì 9 đến 8 8 đến 9 9 đến 8 là 39 chấm bao nhiêu 916 916 okay. như vậy đây điểm này đã biết này điểm cột điện này đã biết này đó tiếp tục đến điểm điểm này điểm 10 điểm 10 thì ở đâu đến nào 9 đến 10 chắc chắn là từ điểm giao tuyến này lên điểm 9 này đến 10 bao nhiêu 26.994 26.994 chuyện và điểm mấy đến 10 10 đến 6 6 đến 10 9 đến 10 và 6 đến 10 6 là điểm nào điểm này đúng không thế mình vẽ một tròn đúng lên điểm 6 này đó nhỉ bao nhiêu 11 phần 11.220 22 như vậy mình sẽ được biết ba điểm của điện điểm này là một để được intersection điểm này là một đến intersection điểm này là hai đến intersection điểm này là ba đúng không đây ba của điện thế thì sau đó mình xóa những cái vòng tròn này đi Đó. Dạ. vậy bây giờ ba cái điểm cột điểm của mình thực ra này thằng nhìn nó vinh vinh vào nhầm thế giờ thôi thì nhầm tính sau giờ mình đưa cái này lên cột điện thế muốn đưa cột điện các bạn là xem insert block mình có block cột điện đó chưa có cột điện hai ok ok mình chèn vào đây đưa vào đây bắt tính là n thế đến đây nó hoàn ở góc quay tỷ lệ bằng một enter chấp nhận y bằng x nhân <coughs> từ thế nó hỏi là gì nó quay nó quay thì mình quay cái điểm theo cái cái cột điện nó quay theo hướng cũ lên nó nhảy lên được chưa tiếp tục insert block cột điện cột điện ừ, cột điện đây bây giờ giả thiết là mình vẽ, vẽ cột điện là tỷ lệ một phương diện như giờ mình vẽ bản đồ thì 500 chẳng hạn đây mình chọn bao nhiêu y tỷ lệ bằng phần 0,5 mình trận còn 1 2 1 phần 2 0,5 đó làm một nửa phải không y bằng x chắc nhận giờ nó quay là bằng không bấm ra như vậy là tỷ lệ một nghìn này 500 thì bé đến một nửa y luôn luôn bằng x ừ y rất nhất chọn bây giờ thiết giờ mình <clears throat> nên sẵn một cái nữa <clears throat> cái cột điện là ba đúng không ok ok chọn này giả thiết là cái cột điện này là vẽ thì là 2000 thì chọn là bao nhiêu chọn bằng 2 y bằng x thế giờ ở trong ba cột điện này chỉ có một hướng mũi tên trùng với hướng đường này sai phải nếu muốn lấy hướng nào thì hướng biết là chỉ có một hướng như vậy là còn hai hướng bây giờ mình phải xoay lại cắt không bây giờ thầy giả thiết rằng là gì cái cột điện này một cái hướng nó quay dọc theo cái đường này một cái đấy theo hướng này thế thì đầu tiên mình phải phá vỡ nó ra là modify explode anh nhỉ đấy nó lại phá vỡ ra rồi đúng chưa giờ mình muốn quay thì trước khi quay em phải định nghĩa trục tự độ cho cái trục x này nó trùng với hướng mũi tên nhá giờ vàng tool use object này. chỉ vào hướng cái, cái mũi nhọn này này đó như vậy trục x đã quay ra đúng hướng này thế giờ mình quay thì mới quay được và lại gì quay muốn xoay cái nào phải cho trùng chỗ ừ chọn này chọn này được không được, được. ngăn lại tâm quay điểm nào là điểm này gì điểm E này là nó sáng này đấy thì cái phải mũi tên đấy nó, nó, nó, em không đi nghĩa thì cái mũi tên chúng cái hướng của cái sợi dây này bao giờ trùng là hướng trục x thế thì mình để đây thì nó sẽ quay đường này đúng không giờ muốn quay đường này nhé thì mình làm nào mình lại định nghĩa trong tọa độ use object chỉ đây đừng để đây sẵn đây nhé để phía này để mình đối ích qua nhà cũng lên nền <coughs> quay mình cho này được không được nó lại tâm quay của là điểm này như vậy là cái gì đấy mình, mình, mình lệnh sai sao quay mà đây nhỉ yeah. tham quan của mình đây thế thì khi đó mình thu nhỏ xuống thì mình sẽ biết là xác định cái vị trí của cái điều này nó song song với cái hướng tất nhiên nếu mà làm cẩn thận thì mình, mình bấm thang theo đó thế là nó quay theo cái hướng của cái đường sau cuối cùng là gì mình xóa bỏ ra đi không phải đối với đường vào phía trên không cần nối à. Dạ. bây giờ chúng sang lấy chảy chảy cái lúa <coughs> lúa này mình vẽ chưa nhỉ vẽ lúa chưa insert block lúa lúa lúa lúa mình vẽ cái lúa Thế là mình muốn vẽ cái lúa thì mình phải quay nó về trên cái độ chuẩn rồi đã đó xong là vào cái lúa lúa đâu format layer new yeah thực vật thực vật trong đó có lúa này. toàn màu xanh lá mạ này đi đó. cưa đường hiện thời ok giờ mình bắt đầu vẽ vẽ đây em lên phim mấy F8 này đặt bao nhiêu 2.5 bé này thôi đó. sau đó gì offset thì chuyển sang sang đoạn bằng gì 096 nối lại <coughs> nối chân này với chân này offset lên 0.8 offset xuống 0.5 sau đó mình nối này là đó, xóa bỏ này đi. như vậy mình được cái cây lúa này đó thế là mình có hai cách mình tạo cái cây lúa dạng là một cây hoặc cái là hai cây sao là mình trải sau Đấy nhỉ thì cần làm cái này thì hai cái thì... hai cái thì nó ấy thôi trước khoảng cách à thì mình dùng lệnh array này array trải mảng Đấy nhỉ thôi tốt nhất là mình à, mình à, mình insert block tạo block rồi đã lần là giữ này là xong rồi dùng cứ mỗi lần mình đi ấy thì mình lại vẽ là thì chết Đấy này, block này make rất là lúa lúa một đi nha yeah điểm chuẩn của liễu một thì mình cái điểm chuẩn của cái cây lúa này thì không quan trọng lắm nhưng mà những điều chuẩn của những cái, cái, cái cột điện thì lại quan trọng đúng không cho nên rất chọn thế thì mình lúc đó mình xóa đi những nào mình cần thì mình gọi nó ra ví dụ mình làm tỷ lệ 2000 thì mình sẽ insert block cây lúa này lúa đâu đây lúa này đó vâng. tỷ lệ mình ok chọn ở đây không bây giờ mình chọn bằng hai hai nghìn bằng hai à. y bằng x góc quay bằng không như vậy là cái cây lúa là cho tỷ lệ bây ờ, giờ nó phải tỷ lệ chứ ừ hai nhìn chữ trên sau đó dùng là gì ở đây trải màng ví dụ như là ba bốn hàng bốn cột chẳng hạn à r chẳng r thì bốn hàng bốn cột này thế nó hỏi là khoảng cách giữa các hàng hàng là bao nhiêu thì thường là, là khoảng à, 1,5 cm dạ. tức là 15 ly nhỉ 15 ly thì ứng là 15 m nhưng mà gấp đôi lên thành là 30 ly là 30 m à là 3 cm thì là 2000 là thành 60 m như vậy khoảng cách hàng 60 cột rồi nhé 60 Đấy. được chưa có một cái ở giữa này chảy sau đó mình bây giờ mình copy đã dạ, có được phần này đi vào cũng được không, không, không, không chuẩn dạ, nó nó chuẩn quá chuẩn ra dạ, nối cái chân này được chưa quá dễ copy cái đỉnh này đến gì giữa này không chuẩn mình đặt là đặt cái đầu trên này muốn đặt đâu đặt đặt dưới thì nối dưới trên nối trên vâng. chỗ nào nối cái được không chứ không cứ gì sau đó mình dùng lại gì lại dùng lại ừ array r 4 à Đúng, cột bao nhiêu nhỉ 60 đấy như vậy là được tính giờ mình đặt xuống dưới này trước nhỉ thì nó mới chỉ trả lên trên thì nó ở dấu dương à. nếu mà đặt trên trả dưới thì phải âm cái âm móc ừ. móc móc nó thể tít lên ừ. không thể nó âm mất à. Dạ. chỗ nào mà thừa thì mình gì xóa xóa đi cái này thì không tiện bằng à, thế này trong cái này này trong phần hát thì nó có chọn button mình ví dụ muốn trải thì mình có thể ví dụ như đây là giống như cây lúa đây, ví dụ đây đây như, như cây cỏ nhỉ bạn thì uh, hôm sau hôm, hôm mấy hôm cuối thầy sẽ bày tạo cái này như này thì lúc mình chỉ kích ngay là được ngay kích yeah. cái dạ. giải giải giải kích thì là trải lúa này. tạo được cái này tạo được cái này nó hôm nay chưa phải hôm nay nói nhá hôm nay mình làm việc khác thế thì sau đó còn cái bl bl nói chưa nhỉ chưa trả chưa trả chưa trả mình vào là gì xem mình có block bl chưa đã này có rồi bl 5 đi trái phải đúng không thế ví dụ như là mình đây chỗ này bl đây nhỉ mình vào lại gì round point measure nhé đó là select to measure chọn cái để đặt ở đây <coughs> measure gì block ở chữ bờ đối tác là chữ block đó là block name to insert đối tượng cần trải vào tên là gì là dạ, bờ là năm năm năm trái cái chân dưới sao nhỉ không không phải chân à. không phải chân con cái có thử ừ, em tứ nó trải dọc theo đối tượng chấp nhận hai khoảng cách là bao nhiêu thường thường bao nhiêu tại vì lúc đấy mình cái dài cái ngắn cách một ly này sang một ly nữa thành hai ly là hai mét như vậy thì cứ cách nhau hai mét vâng. chiều dài của ấy là bao nhiêu lần liên tiếp mà được chưa vâng. các bạn từ đây đến đây đến đây là đây này viết cái nó trẻ thì mình chỉ biết hai cái ngắn dài không biết cái chân dưới đúng không ạ đây là một cái này. đó trong sách này có phải là cái này cái này nó chậm vào cái này thì nó vẫn được đủ không à. Vâng. đó nó liên tiếp nhau thì cái này cái này là hai ly gì đó tất nhiên là phải nhớ còn nếu không thì phải mở mở ra mới đo vâng. đó nếu ở đây là cái cái ngược lại thì mình chảy ngược lại đấy là trải những cái ờ, ký hiệu thế thôi nhỉ hôm nay mình học những cái, cái, cái, cái, cái, cái,